Càng ngày em càng quyến rũ Đức Anh đang dùng kem dưỡng trắng da ban đêm Bones mới vào mỗi tối Vitamin B3 tiếp tục làm da trắng dần lên Collagen nuôi dưỡng và làm da mềm mại Dùng kem dưỡng trắng da ban đêm Bones vào mỗi tối